Xin chào anh em thì dạ, uh, clip này tôi xin chia sẻ với anh em cái máy nghe hột tài xỉu công nghệ mới nhất hiện nay thì với cái máy nghe hột tài xỉu này nó rất là phù hợp cho anh em làm tay con đến các sân chơi các sòng sới anh em không luồn được nắp đĩa quân hột hay cũng như không chạm tay hột anh em nhé thì uh, tôi chuẩn bị cho anh em năm cái máy nghe mới nhất hiện nay Đấy, thì với cái máy nghe hột tài xỉu này nó là công nghệ hiện đại nhất Đấy, nó có độ chuẩn xác lên đến 90 phần trăm Đấy, 10 chén tôi sẽ bao cho anh em là chắc chắn là được 8 chén em nhé bản thân đó là nghe âm thanh cuối cùng của quân hột rơi xuống đĩa và phân tích và báo dung cho em biết được tài hay xỉu cho nên là khẳng định em không có một cái loại máy nghe nào chuẩn xác 100% anh em nhé cái độ chuẩn xác của nó chỉ đến đến 90 phần trăm thôi 10 chén thì bao nhiêu em là được 8 đến 9 chén thì cái máy nghe này nó có thể nghe được tất cả các loại hột hột trọ hay hột công chuyện đều được hay nắp đĩa gì cũng được em nhé thì tôi có chuẩn bị cho em là một số hột trợ đây chính tay tôi bò phá góc cạnh đây đấy, những hột này ấy có tác dụng là đi đều này chống lại tất cả các thầy thợ nghe em nhé đấy, tôi sẽ dùng đũa đi ngoáy lên lấy ba hột bất kỳ đấy, lấy ngẫu nhiên ba hột bất kỳ đây tôi sẽ thử lâm châm cho anh em trên tay tôi chân trắng chân trắng rất hít anh em nhé à, hột và đĩa không hít này, ok Đấy, nắp cũng vậy đây anh em lưu ý nhé nếu nó là đồ công chuyện anh em thử nâng xem này chắc chắn nó sẽ hít anh ạ còn đây là bộ hộp công chuyện bộ hột 13 em nhé còn đây là bộ hột 12 cũng là bộ hộp công chuyện đấy em thử nâng dâm là chắc chắn sẽ hít này còn đây là ba cái mẫu đĩa đấy, đĩa một âm có tác dụng là chống lại tất cả các thầy thợ nghe anh em nhé đấy, tôi sẽ tiến hành xoay đèn lưu ý anh em nhé nắp đĩa quân hột gì cũng được và anh em không cần phải chạm tay hột anh em ạ đấy nhìn hột rất là trong nhé à ok chưa đấy, xoay xuyên hết nhé à, rất là trong và tôi sẽ mũi cho anh em đây bên này Đấy, hộp lần gói hoàn toàn bình thường đây em nhìn được ok nhá Đấy, sẽ bớt này thì anh em quan tâm tới cái máy nghe hoặc tài xỉu công nghệ mới ấy, thì có thể liên hệ tôi qua số điện thoại hiển thị trên màn hình tôi sẽ tư vấn cho anh em à, tôi sẽ nấu khô đi và hướng dẫn anh em cách chơi rất là đơn giản thôi em nhé anh em chỉ cần mang theo cái máy nghe này tới sân chơi và ngồi ở vị trí một mét rưỡi đổ lại em bật máy đi đây đèn báo sáng và máy hoạt động bình thường em nhé đấy và để sát với da thịt của mình đấy đây tôi sẽ cầm trên tay nhé và lắc thử và hướng dẫn anh em cách sử dụng đấy anh em lưu ý nhé anh em ngồi cái vị trí nào mà tai anh em nghe được âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra thì máy để trong người sẽ nghe được em nhé đấy như cái tiếng này đây máy báo một dung anh em ấy xỉu của tôi xỉu là ok đấy, sân chơi người ta sóc dài đều được em nhé sóc mạnh hay sóc nhẹ đều được cứ làm sao để cho máy nó nghe được âm thanh của rơi xuống đĩa phát ra là được máy báo hai dung anh em ấy tài tôi tài này 11 nút ok em lưu ý nhé cái máy này rung rất là êm đây tôi cầm trên tay không hề phát ra tiếng động anh em nhé cho nên anh em để trong người một mình anh em cảm nhận được cái nhịp rung của nó còn người ngồi cạnh không thể phát hiện được anh em nhé máy báo hai rung đây anh em đánh tài tôi tài này 13 nút ok Đấy, và không có một cái thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra cho nên là anh em yên tâm áp dụng vào mọi sân chơi anh em muốn máy tiếp tục báo hai rung anh em tài tôi tài này ok 13 nút này đây tôi sẽ để đây nhé để cho nó phát ra tiếng kêu to hơn để anh em cùng cảm nhận cái nhịp rung với tôi lưu ý nhé máy báo một rung anh em mới xỉu máy báo hai rung anh em mới tài tôi máy báo một rung anh em mới xỉu tôi xỉu này 10 nút đây tôi sẽ chuyển sang bộ hột 12 bộ hột công chuyện Đấy, tất cả các à, à, máy nghe bên tôi được bảo hành là một năm một đổi một anh em nhé đấy tất cả đều có dán tem mã số cả hàng máy báo hai dung đây anh em đánh tài tôi tài này ok đấy, sóc xong hai ba giây là máy nó sẽ phân tích xong và nó báo dung cho biết nhé máy báo hai dung anh em đánh tài tôi tài này 13 nút đây tôi sẽ chuyển sang bộ hột 13 bộ hột công chuyện đấy Đấy, rất, là phù hợp cho anh em đến các sân chơi anh em có giành được chiến thắng cũng không để bất cứ tăng tích gì máy báo hai dung đây anh em đánh tài tôi tài này cái máy này nhé nó được chống mọi tiếng ồn để giúp anh em vào sân chơi có tạp âm tiếng ồn đều không ảnh hưởng gì em nhé đấy anh em cho nên anh áp dụng vào mọi sân chơi có tạp âm không ảnh hưởng gì anh nhé em chỉ cần là để cho máy nghe được âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra là máy có thể phân tích được em nhé máy báo hai dung đây hai dung thì em đánh tài tôi tài này 12 nút rất ok nhé đấy anh em quan tâm tới cái máy nghe hộp tài xỉu công nghệ mới nhất hiện nay thì liên hệ với tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em xin cảm ơn anh em hãy theo dõi video